vận mệnh của mình nằm trong đôi bàn tay và mọi người có biết không ạ đôi bàn tay của mình sẽ quyết định tương lai của mình như thế nào và chúng ta tin vào phong thủy thì chúng ta sớm có thay đổi người ta nói là à, cải vận để đổi đời là có mọi người nha đó bạn nào á, đang cảm thấy là mình không làm gì ra hồn mình à, làm gì cũng thất bại và mình à, cảm giác như là mình là một cái thành phần mà đen đủi nhất trong cái xã hội này làm việc gì cũng không thành công thì mọi người tìm cô à, dưới avatar của cô à, có liên bay mọi người nhắn trực tiếp cho cô cô sẽ giải mã và giải đáp cho chúng ta nha